thánh thơ từ thiên đình bài số 11 giải ngân thời mạt giảng lúc 11 giờ 50 phút ngày 16 tháng 10 năm 2021 thank you hải ơi con thuyền bát nhã dấn độ chúng sanh kỳ này sắp rời biển đổ những ai đói khổ ê chề thế trạng hãy giơ tay lên xin được cầu cứu thì thần hộ mệnh sẽ kéo lên thuyền đó thuyền bát nhã trời đã cho ra cứu vớt lần ba là kỳ sáu chốt ai được lên thuyền phải có tâm đức tu thân của mình để được ấn phước của trời ban cho ấn phước đó là không cần ăn to không cần nói lớn mà lo ẩn mình vào trong tâm thức để mà tu học học đạo làm người học đạo làm cha học đạo làm mẹ làm con trung hiếu với nước với dân với tất đồng loại được như vậy thì đó chính là người con của trời trời sẽ giang tay đón các con về cho dù phóng ba cho dù bão táp các con sẽ được trời đất rang rộng đôi tay lớn rộng đưa các con về trời chỉ còn đợi trong dài năm nữa đứa nào tụt lại chẳng còn cơ hội để được lên thuyền đứa nào tắm tối vẫn mê dục vọng ở cõi trần gian thì đừng có than oán trách ông trời sao không nói trước giờ đây từng bước loạn lạc chiến tranh rồi đến nạn đói sắc gan tung hoàn khắp cả thế gian cho nên kẻ ngoan hãy thu mình lại có rau ăn rau có cháo ăn cháo chữ lo làm giàu hãy tới bản thân đó cách giải ngân cho thời mà pháp